hai ơi ô cá trà luôn đúng rồi u u u u u u u tin là sao? Còn nước còn kêu quá không? Có không em dưới dưới kia chuẩn bị nước rồi, chuẩn bị rồi. Ô em ơi, chuẩn bị nước chưa? Nước dưới đầu chưa? Nhiều không? bao nhiêu mấy thùng ok cá lóc á, mà cái hồ nó lên nó thở anh biết liền à sáng kiếm con tay tượng chiên xù à Trời cái chép to kìa Bằng tay hơn á Anh xả bột đi anh Xả bột là vô một nụi đây hồi mình câu thả ra Mọi câu ngâm à, câu ngâm mình mình xả đi cho nó nhạy Rồi trước để mất cái này thôi ờ, Hải tường của chừng nước lợ nó có ở không ta? Chừng chết á anh Đâu hóc ở đâu anh? móc chỗ nào cái bộ này hả để chị móc cùng cho nè ta bóc nè chỉ cho móc được không móc dạ. móc nó móc, móc nhiều con mới được móc nhiều con mới được thêm vô nước cao biên mét mấy hả câu đã lắm biển câu câu câu này cũng sướng câu mồi sống cũng sướng dạ. không không hồi ờ, hồi mình vò để em vò miếng cám với đất này nè cái em nhử xuống đây không không không kiếm một cục đất sét ờ, không đất này được nè nguyên bộ này mua combo hết rồi nè bây giờ móc cá bánh nhồng cục đúng không cái này móc nhộng ha móc nhộng ha móc nhộng rồi cá bánh nhộng cục đúng không quăng xuống đúng không đúng rồi nè cá không cám ghê đó tôi đúng cám nhồi cục quăng xuống chứ không gãy cái này chơi nhiều mồi đi để nó ăn mồi nào mình biết dứt dứt dứt vô cá gì vậy cá bà đuôi hả dạ, cá cá này cá xong rồi để tài chụp lại tài ghé điện quả đầu tiên ngày nay rồi có điện thoại cá xong vô mày cá sơn nó đẹp quá ha cá đẹp ghê luôn á cá sơn á cá sơn địa phương đi nước lợ ơi quen nước lợ rồi ờ, rồi mai mốt mai mốt có cá ngát cá tráp rồi nó vô nè cá chẹm nó vô luôn nè nó vô đường nào ta hả Sợ kêu đường cống được không? Sợ cá chẹm được ha Sợ cá chẹm là lua là số 1 Cá đẹp ghê luôn á Nhộng này dễ móc hơn Cứ quăng xuống rồi đó Rồi, vậy sao? Ờ, ờ, ờ. con này không phải cá sơn luôn á cá gì á cá nước lợ á cá đẹp chưa bộ? chết không vậy là chết trời gai không gai quá gai kiếm màu tài không phải chỉnh mồi lại xong rồi bằng cá đẹp ghê chứ cá gì không biết cá ngộn ghê <laughs> cần kia ờ, chưa đo nước rồi cá nó ăn ở dưới kìa cá nó rỉa mồi giật giật giật cái ngát con hả hai đuôi cái lăng cái lăng quên cá lăng mình kêu cá ngát cá lăng con nè cá đỏ con đỏ đâu ra vậy cái này mai mốt cá hơi bị dày luôn cá tùm lum tứ giờ trộn mồi nhữ đi sợ mưa hướng này tới cái này thì buổi sáng không bị ờ con buổi sáng tôi cũng là cái hồ này tôi chơi thôi em con cá nhỏ cái này cám gì đây cám cá chép nè chép là mưa chặt kìa cá kìa ui cá trà luôn cá trà luôn cái máy vô trong maybe để ướp ây da có có cảm giác rồi đó có cảm giác rồi đó con này hay quá yếu tới cần người luôn á à, đúng rồi cần cần nó tải tải được con cá lớn mà có mấy cái dù anh có mấy cái dù một cây à hai cây để ngâm được rồi mưa nhấp nhấp nhấp nó chiều rồi ờ, hồi mưa nhiều dạ được anh có tùng rồi có nhớt rồi <laughs> cả lớn mới tính nha ê con quỷ kia nó lại ăn ô uh, cá hương cá hương cá hương đói quá mà có nhữ cám á, cá nó vô nhiều á nãy mới quăng cám xuống nhữ rồi <laughs> tôm đúng bự luôn bỏ bịch con này bự quá bịch má đúng nghĩ xanh lè luôn á cho mình khanh cho mình khanh bún mà ờ. ừ. không không không cái đồ có nằm lâu với nước sao nó dính được tay hay ta nó tôm càng cái hồ này vô hơi bị nhiều luôn thiệt nó theo cống nó vô á Để cái kềm cái kềm chạy với cái kềm Đấy, lấy hay á giờ mình chơi mình chơi nguyên một một bầy tôm cần xanh được á đúng rồi bự á sai này là sai bự mà tôm này tôm thiên nhiên chứ bộ mấy chỗ này phải coi kỹ chứ thôi người ta kéo lưới là bắt hết tôm này mới ngon rồi tôm mình mua không ngon bằng tôm này đâu vô tình vô tình vô tình vô tình vô tình độc đáo thiệt chứ cái hồ này nó dướng hả nó ăn vô miệng luôn chứ vậy là vậy là đây nhiều lắm đây nhiều quá. tôm càng mà bóp nói mấy cái hồ mà liên thông gì tôm càng nhiều tôm, tôm càng ngon quá ha ừ, rồi. thiên nhiên bỏ đây ra thầy cầm, cầm cái cầm, cầm, cái dây sỏ cầm cái dây qua đi anh đi tùng tùng tùng nè cái lưỡi nè cái lưỡi ờ, kéo oh. rồi xong oh. <laughs> làm chục con là tối là vui rồi đó chưa chưa chưa chưa chưa sao đâu thả được mà ờ. rồi bụi quá ha bập lu à rồi đổi đổi chiến thuật ướt điện thoại rồi, rồi. cái nhộng nó nó nhanh lắm thấp cái là rớt ra lăn con này sau này sau khoảng chừng năm nữa cá lăn nó, nó lớn lên ngon lấy cái lấy cái cây làm cái bột cá chép đó. các con nhiều quá móc mồi gọn cho nó đỡ kéo đỡ phá hả ôi gì móc vun à vun luôn móc vun luôn Có mang con vun qua đây không mang vun mang bỏng khúc luôn nè <laughs> mang cái bịch qua đây <laughs> mang cái bịch qua đây móc cho nhìn cái phao kia nha nãy giờ để bị ướt nữa. À, ướt nhìn nó nhão nhão loại này á hả tụi em cũng <laughs> không tính ăn nhiều lắm nha con này có lấy không Ai biết, thích lấy lấy. Hả? Đâu lấy đâu, anh đâu lấy về làm gì? Thôi, nhỏ quá thôi, bỏ về đi. cát xanh nãy bự á <laughs> bự luôn á bự với tiệm chứ tiệm luôn vừa <laughs> hơn tiệm luôn hơn tiệm sai đó hơn tiệm sai cũng đỡ ghiền tay <laughs> giật nhẹ nhàng như giật tôm hả tôm chín hả đói quá ờ. <laughs> lâu lâu được bữa mồi ngon mồi còn luôn ăn uống rồi đói quá đói quá giờ thả xuống cái gì nó không biết cái trơn ra lớn nó nhỏ thấy không cua giờ câu lô câu lô đi anh anh em mình câu lô đi là một nó cua luôn đó nha dạ. cua chứ có sông rồi cua chứ câu lông alaska kìa nữa cần cái vậy ăn liên thanh luôn á à, có đủ kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê dít dít nè này cần đây nè giật dính rồi đó dính rồi dính rồi dính rồi dính rồi <laughs> nhã vừa nhã luôn rồi mini quá rồi thả xuống lại chắc mini